tiến đang ngồi tại văn phòng công ty thể thao Z để ờ, review cái sản phẩm khẩu trang loại 3 của công ty tiến à, ờ, sản xuất mới cách đây được hai ngày thì à, ưu điểm của nó là về thiết kế sẽ che có cái phần này này nó sẽ che được kính lỗ mũi à, và dây vải này đeo sẽ không bị đau tay tiến nó thử nghiệm đeo và phát cho nhân viên công ty đeo rồi nó ok về chất lượng thì ờ, khẩu trang này có 3 lớp lớp ở giữa là lớp vải kháng khuẩn do bên tiếng đặt giờ theo tiêu chuẩn quốc tế có chứng nhận là kháng khuẩn từ 90 đến 99,99 phần trăm rồi ngoài ra thì ờ, cái khẩu trang này có thể giặt được lên tới ờ, 20 lần sẽ không vẫn không giảm cái khả năng kháng khuẩn đã được test bởi viện nghiên cứu dệt may tại Hồ Chí Minh ờ, mẫu được giặt theo tiêu chuẩn AATCC 135 2015 máy giặt là Winwool chương trình giặt bình thường rồi tiếng đeo luôn khẩu trang cho mọi người cùng xem nhé. sau khi đeo khẩu trang thì à, cảm giác cũng rất là thoải mái và mình cứ tự tin là không bị giảm vẻ đẹp da của mình đi Đó. đây là logo được in đề cam phản quang à bên này. thì à, tối mình ra đường cái đèn chiếu vô cũng nó phản quang cái logo lên đẹp lắm đặc điểm của khẩu trang thì à, bị thiết kế như thế này thì nó rất là cứng nó không có bị ờ, mình sẽ không phải hít cái không khí từ ở trên này xuống mà mình hít trực tiếp trực tiếp không khí thông qua ba lớp vải kháng khuẩn này đó. để mình kiểm nghiệm là tiếng nói thật hay không thì đeo mắt kính vào khi mà mình thở nó sẽ không có bị cái ờ, hơi nước ở trong mắt kính thì đó là chính xác thông tin thì các bạn cứ mua về xong rồi các bạn kiểm tra thử à, nếu sai thì tiến à, trả tiền cho yeah, dạ, đeo rất là ok à, ngoài ra một số người người ta không thích đeo kiểu này người ta đeo kiểu này cũng được đấy thì che được kính cầm và chỗ này có cái mũi nhọn nhon ra để à, thở nó dễ hơn nó tùy mình thích đeo cái kiểu nào hiện tại ờ, giá bán lẻ đề xuất của khẩu trang này đưa ra thị trường là 35.000 đồng